cái rơi này nè rồi được rồi rơi hai là trăm được rồi đó mạnh nhân viên ạ chưa em phải chăm bao nhiêu tắt là năm chiêu này tôi mua bạn đây cả tụi con sáng mà thằng về ui nhiều bông sáng hẹn khả năng trăm ôn bùn mà yêu thuê tao nào sang đại ca đi hả có à nè nè cả mua bên này hả nào he bạn trong sao cơ ông lại ông nô luôn mà sang tung rồi là rồi à là thế là tung cũng một rồi nè rồi anh Ý, ý, ôn Hả? Vậy thì cục bị chặt rồi, chứ có chặt một đại ca thôi, rồi nè lại không nè, nào bắt như đang có ยูไล่เนี่ยสอดเข้ามาเป็นเพลงนะนาวประจำนี่นะนั่นก็ให้nó bên bên thể cục thế hệ ngu thế trôi chính trăm đại ca ta hẹn trăm sinh tư bên như này, anh lưới lưới giờ con lưới này anh nữa trăm đại ca សោកពូបងពូប្រេចជក់អីគឺអត់ទៅរកពូតែយ៉ាត់បងពូក៏ទៅបាបងអូនចូលរូបរារូបម៉ែបែបណាកាបបងពូបែបអឺរួហេឡែនបងអូនរេឡាបងមើលដល់ដល់នេះចាក់នេះ tết bây giờ nè ra lên ta là nên yêu trong thuê <laughs> ta chẳng làm gì à vui thế nè ra là đi câu được ta lấy áo chụp chậm về lại phải yêu ừ. đại ca chẳng hại bị nhù lui cái nhù đó ướt tôi sẽ sau cần lan lên một con rồi đại ca đại ca đại ca đại ca ơi đại ca đã đại ca thấy không à rồi như một cà phê ông mút ta này một chọn ngạ là cô nắp dòng ông một ruột chẳng lại đại ca cất ruột à đúng nào trộm đây sao bình đi sao bình đại ca chạy cả nè giờ sẽ à, là anh sẽ sẽ ngã từng đó có chặt chưa có chặt rồi có chăm là bây giờ giờ ông có chăm đừng nhuồn là vậy chăm đừng tua rồi sao nha chăm là vậy ờ giờ hẹn nhu có chăm là bây giờ hẹn thế này tôi mới cười ừ đây tường ta nào à lại long lại hả lại lại ông đôi bắt đầu mà dáng em này đu nghi này bụng hả ngang quá quật man xí à ngay xin giáp này hả ông phải chụp mới nhầm nó nhầm rồi trao của em trao rồi chặt tôi là đang con có không bị run tôi ờ. mà thọc cạ bằng cuộc tà nào cuốn trên đại ca một cái bài này sao nam bạn bình dàn em đại ca chỉ cao bạn tin thế ạ làm tin chúng ta hãy đi đi đại ca nữa nào mẹ đu lên nương tại em tới hả đúng rồi nào bên phương Nam nghe rồi sống bên nước chảy à, Vô vô vô vô quê tôi bên trẻ nơi có sông tháng năm dài nhưng ngày giải phóng nơi lớp trẻ vẫn đang nhìn tay xót sạch nỗi đau vẫn còn đây đóng cái nơi đồng khởi tháng năm mênh lũ tiếng tư giải những ngày mình mông qua rồi cây từ ta còn gian khổ bây giờ phát triển mới đời tông dông ta vẫn hát và ta vẫn ca ta ca ta ca bro là ta ca ta ca là ta ca đi cuộc đời giờ yeah. đây có cậu à? Các bạn rửa মুগরা লাগা মুগরা লাগা শুক্রবার আর চাপ thì, hay trăm hay trăm đồng rồi nè thấy mày lo lần lần lần lần lần lần mình hãy à, ờ. bao nhiêu lại cái hàng mà tiền ăn coi tăng ngập lâu hả bao nhiêu tiền nhỉ làm gì nhưng hàng bạc thì lại vì chỉ cả như thế này giống thế là nói không nói यहाँ से मेरा भाई Dia kita lalu kita ha. Ha? Kita lah. Apa itu? Makin cat gitu? oh, ya. Kemati, eh, eh. Eh, mulai. นี่นะเป็นการไม่หกงานไม่หกอ thì như thế là đại ca nữa từ giờ nhuôn nó tan á giờ như bút cái nhẹ mới lười giờ tan thế xong ai à, cho tan cho tao câu tan à antaña no te acá. Yo no lo ni. Hay ni tay na. Đại ca cũng nhún đại ca. Khai phong à. Đi nó, mình chôn đại ca đại ca nữa. Nào, nào tao cho tan là con bậu con bậu tao thưa công an phát hiện. Nào. thôi như đại ca Tấm tới cô Tục rây Xe hả một mạng đấy nhu hả Ông ta là kê cái lúc có đại ca hả Như là kênh hả Thì mới rồi ít thuốc loài đó mà, ít cạn ông mà kèo prong thi cái mày ít cạn này kèo prong cái tao nè, hả à, nó cạn nhung មកកែវប្រងទីមកកែវលុកចូលបារទៅទីអត់នេះដល់ការពេលក្លោយណាគឺមកក្លោយដល់ការម៉ាស់ទាំងឯងកងនេះអូនណានទោះក្លោយទៅប៊ូមកដាក់ទៅអញយកនេះមកឡាស់ប្រាប្រៅហនអឺសែងបែកក្រដាក់កាលោកទៅអើអា răng này sáng nay là phục đốn thui này kéo ho lên từ đá cá cá chập với họ ờ. lại tua dây tâm tua này, đã thế hả lúc từ giữa sáng răng cá ya cá sáng nay đang này cá cao có biết là cá nên răng cá răng này nên là sẽ răng cá bút cọm nè, họ sẽ đại càng ngạ này นี่ต่ออะไรฮะนี่ลุกมาไม่ได้ลุ่นมาตุยlại cái đại cam đúng không? Wow, chồng á. Nghiêm túc biết thừa, tua nè. Còn thế đằng cạn đó nè. เยอะแล้วยอกนะ เติมงานตอนนี้ เติมท่านให้ฮอนเยอะนักงานอยู่เตือดลายเรางานเก่าก็เกือบตัวไอ้ฮาเลยนะฮันเนาะนี่ตักอะกลอยเนี่ยกลอยหนุกมีได่ไปแล้วเนี่ยชอยมีเปแล้วดังยุดลายแล้วมั้ไง thằng bình sao đèn mà luôn, có bu đập nhà hay và nên đập cái bình sao đèn đi tới tàu phu, tàu phu, bên thằng này âu khóc nó nè chạy ca chạy ca chạy ca từ từ từ từ từ từ từ ca phải mò à mò người không đạp rồi មើលគេតាគ្របលុយទៅមើលតាការដល់បាក់ជីមើលដល់លូនដល់ពេលគេកាន់ប៊ូឡើយយកគ្របជីគ្របណៅគ្របយូណៅទៅបើកដល់ដល់យកជីគ្របដល់ទៅទៅដល់នេះឡោតែប្រងឌូលហ่าទឹមគ្របទេឌូឡាឌូឡា sa tuột lao pa mưa năm chu span mồ cô nè cô quẹt cái đại ca từ từ lô ca ha đi khai pa ia à này đừng lẹ chi là cướp từ lúc chúng nó kéo cướp từng tụi chi chi này cần vậy lắm alo ừ con mấy biết rồi mấy chừng nào mới chỉ tuổi nhưng mà trục lên nè bao nhiêu họ, à. đúng là đúng là đó nào cuốn cũng ra chơi có lại lò cứ coi mồi nè à luôn ta lụt chi thôi mà đại cá bình thường á để tựa răng tay chi thôi mà một tí á ta đủ tựa được vậy nè đủ cặp ta nào

alo vâng à em ơi em thưa đu chi rồi nè là trăm nhiêu là là dơ mà nào nào binh chơi nào, chưa tốt. chưa Sino takano. Nanaw. Nanayo. Sino sa? Aja. Aja bia. Ujan duha. Hãy đi cài vô cái đi nhóc mày đây nhá để anh đi xử lý này đại ca bị nhiều rằng á xây lá một lần này đại ca một cái một cái rằng như bùm bữa nông mày này bắt cá đây nôn thì mạ mày nông mày này bữa tè tồn bằng nghe mày này mạ chỉ mơ chẳng tươi mày mạ tụi sẽ chẳng à hả chẳng tươi có mưa bị trăm mơ đừng là phao nhận phải chứ trăm tươi còn sẽ chẳng đây nè cháu chi ông tươi đây nè đây nè Thằng chơi khô máu từ mày luôn Yo chiêng chơi ra bên này Nhau thừng Bây này thì hả Sao em à, sao em à hả Bỏ tay xuống Cứt xem ông chọc bằng này nè Ông xem có chăng Yo chiêng chơi bên này Cứt nhau ông lan cứ bận ông xăm trọng này với ông ngang nè. Thì yo chi bên này Chẳng liêu Chẳng Yeah! xuống em rồi xuống xuống đây là phụ chim bia cô ta lên cái ta đuổi người ta chạm lao chưa đây đây đây em đi không nhìn em đi xuống đây đây em đi đẹp rồi nào huy cái khu chợ cạ nhá nào nào nào nào kìa nem hay đi xin đôi hả em đi cho người đây em thêm không nhiều tới chăng cái bình chuyên tôi chụp nè ông hơi bọc ông ơi giết chắn đâu 700 luôn Lấy Bạn xoay kia Đó, tụi con ừ. What? Đi đi đi, nó đi. Mẹ nhau lên, được chưa? Nó xoay lao. Nó xoay lao. Mua mua mua khịn là của nó gì? Nó gì là nó chắc gì? Ra cả thua. Tốt cái là tao là thua yeah nhà mình thắng rồi yeah, yeah, yeah.